mình gọi mày phun mạng như vậy luôn à lâu rồi cái về Việt Nam rồi <laughs> đó trời ơi đây là đồ, đồ ban ban trắng đúng không dạ ban trắng kiện hải sản còn nữa hả sốt rồi để chính giữa cho anh đi chỗ này nè đây bạn bạn nhìn <laughs> full full bàn đấy ha đây là súp nấm súp nấm à, súp nhồng dạ. hai cái này mình dùng với bò đây là súp chấm hải sản ờ, ok giữa súp chấm hải sản đó ờ. <laughs> rồi đúng không vậy dạ, anh giới thiệu ờ, món giùm em đi à, đầu tiên giới thiệu về bò chứ? à giới thiệu bò đi anh đây cái bò sao thơm Blue Hôm mình có nói là phần mắc nhất của bò À mắc nhất con bò dạ. à. Thì Khoa ăn thử chưa? Chưa Khoa làm thử đi Thử miếng đi Anh giới thiệu này mình ăn thử miếng đi các bạn không biết ăn có đúng kiểu không đâu nha đó nghĩa là ở ngoài lấy thêm một ít uh, wasabi này và muối Đây các bạn ở ngoài ờ, là là mình ờ, cháy đều rất là đẹp ở trong là vẫn còn ở tươi nè các bạn ở mình rất là thích ăn bò nhật là phải ăn gì nha các bạn bây giờ chấm với gì anh à, lấy một phần uh, wasabi này à wasabi đấy ủa bò này ăn với wasabi á hả anh muốn ăn sống mới ăn chứ à. cái này là bò tuyết đúng không đúng rồi bò tiết ok đây Đấy. Ờ, là một số đây một chỗ ướp rồi nhưng mà cho một ít cái muối dạ rồi nhìn đã vậy mình ăn thử nha bạn tập trung mình với ăn một lần ờ, <laughs> demo vậy thôi uhm. món đội là ăn mà mở nó nó nó, nó tan ra luôn mà nó hơi một chút gọi là dai dai đúng không nó có ra là vì nó có một chút ờ, gân ở đó thì nếu khoan à. nó kèm theo một ít gân à, không biết không nhưng mà nếu khoan ví dụ cái thế ở dưới hay là ừ. thì nó không còn một chút gân nào cả nó sẽ tan luôn trong miệng khoan. nó tan luôn không đúng rồi tại măng bò nhật em quen cái cái gì á tan luôn trong miệng không cái nào khoan thử miếng này đi miếng này đúng không đấy các bạn vẫn ngon hơn một chút gân nữa gần đúng không đây khoai là miếng này này này miếng này nữa à, cứ lên lên lên món bình thường này cái đó nóng rồi cái <laughs> nóng là gì đây phú à ok vậy bỏ ở trên bên đây nè phú sĩ đó là em muốn ăn chín hoặc là em đè lên xuống đúng, đúng không qua có thể sử dụng nó để ở đây nè đó chút xíu thôi sau đó Chị lật nó lại nó hơi dính được rồi đó. vậy hả Chứ cái này mình còn chét dầu lên không không cần chết đâu tại vì nó cái mớ của nó sẽ ra không không để dầu nhiều à, đúng không à, ok để bạn thử nè ừ. đúng rồi nó tan trong miệng ui không biết nó nãy mình ăn là nó có gân thì nó dai dai cái miếng gân còn là cái, cái, cái phần mà chỗ nó không có gân á thì nó sẽ tan ra trong miệng luôn đây là bò quay du A4 A4 lý do tại sao mình dùng A4 ấy, là vì uh, thông thường nếu qua đi ăn A5 ấy, cái, cái lượng mỡ trên miếng thịt của nó thì lại rất là cao và ăn như vậy nó sẽ bị ngán nó không phù hợp với concept mình cư này thì concept này mình dùng A4 để cho khách họ ăn được nhiều bò hơn à à dạ vâng còn uh, giờ bên mình thử cái này các bạn mình qua thử cái phần chắc lô này phần chắc lô là phần lõi vai cái miếng này à, uh, khoan ở miếng bên trong ấy miếng à. phía ngoài nó sẽ hơi bị uh, dày quá à đây đúng không đây là lõi vai đúng không anh đúng rồi lõi vai và nếu mà khoa cảm thấy nó hơi ờ, sống một chút thì Chóc. có thể để lên đây chứ mà đây mình mình nó hả rút kinh nghiệm của ảnh là mình không có để hả, lâu hết nó dính à vậy hả anh dạ đúng rồi thật sự là bò mình không thích ai chín lắm nha các bạn sống sống sống sống gì nè không cần chấm gì luôn đúng không anh không cần chấm gì cả gọi là nó ít mềm không chiếu sao cái này đúng không cái phần đấy là cái cơ vai của cái bài nó hoạt động nhiều hoạt động nhiều bắp chân có nhiều ờ, cái, cái thịt hơn còn tiếp trong này luôn em cái này là cái phần là ờ, mông mông phần này sẽ là phần da nhất của bò đấy. dạ nhất con bò nhưng mà cái vị của nó sẽ đậm nhất vị đậm nhất đây các bạn ăn thử luôn thử luôn khỏi thằng đá luôn nha này các bạn nhìn nè đây là phần mông nha mông bò lâu một chút sau ừ. không tôi tưởng bằng nhanh lông thì thấy rất là mềm tại vì cái miếng nó to mà <laughs> nhưng mà qua cảm nhận cái miếng ngọt của bò à. ra nó ngọt hơn so với lại cái miếng tại vì nó nó còn tươi nó sống mà anh nó nó, nó ngọt thường nếu mà làm chín quá thì nó sẽ gọi là nó bị sạm á nhưng có một cái vấn đề là khi mình ủ cái, cái bầu tuyết này này nó, cái độ ngọt của nó sẽ tăng gấp đôi so với lại cái miếng chưa được ủ và cái này nó đã được tăng lên cái tạp chí ờ, Michelin đấy à Michelin đó hả nhà em vẫn đạt sao Michelin không dạ không đạt sao nhưng mà cái bò này thì thường thường sẽ sử dụng ở những cái nhà rất là cao cấp một cái set này là bao nhiêu tiền em một cái set này thực ra nó quá là không phải là một cái set đây là à. từng miếng à lộn lộn cái này mình gọt từng miếng từng miếng nha các bạn tại mình gọt hết menu mà nhưng mà nên một cái miếng đá chứa ba cái miếng bò này nó cũng chỉ giá khoảng tầm gần 6 triệu à chỉ giá khoảng tầm 6 triệu cái này là mắc nhất đúng không cái này mắc nhất là khoảng gần 2 triệu cái này 2 triệu ủa sẽ mắc hết 2 triệu nguyên ba cục à cái này hai cái này là tôi có khoảng tầm 5 triệu mấy đó làm gì mấy còn cái cục nãy nó đâu nãy có bốn cục mà đúng không đây có một thêm một cái phần này nữa là cùng cái set bò cái set này là ba triệu rưỡi à cái set này là ba triệu rưỡi nha các bạn cái set bên này là 5 triệu rưỡi à, đây cái này là ba triệu rưỡi đây là bò gì ta đây là bò rib eye rib eye rib eye là khoai thường hay ăn cái à, rất nhiều nó à, đúng rồi nó ở giữa vai và thân đây mình đang thử nha cái này á thì sẽ chế biến là kiểu là nó, nó hơi cháy này nó là, là thơm nè còn cái cái này nó không cháy bằng đúng không đúng rồi <coughs> cái này là gì anh cái này là là gì ta món ờ, ahizo nó quên mình nói cái ờ, lưỡi bò này à lưỡi bò hả đúng rồi Ủa, lưỡi bò thường thường là sắc theo kiểu dài dài và miếng nhưng mà ở đây có một cái đặc biệt là cái lưỡi bò này mình ninh trong uh, hớp ấy, trong thảo mộc khoảng tầm 6 tiếng cái này là dầu hả anh hay là gì ta đây là dầu ô liu dầu ô liu mình chấm có cần chấm gì ta không không à, có thể lấy bánh mì này mình chấm với lại cái, cái sốt à, cái dầu ấy sau ok ừ. ừ. cái sốt này nó mặn mặn rồi cực đấy à, đây em mới mì đây nè công nhận chấm này được được không anh đúng rồi nhỏ ô này ăn có có biết không nó không có cholesterol tại vì dầu ô dầu tốt nhất trong các loại dầu nó là ừ. vua dầu và nó dầu ô thông thường người ta hay cho salad để ăn đấy chữa bọ cũng không bọ ăn em tưởng là thịt bò không á <laughs> cái món nấm dập Yoshimoto này cũng là món đặc biệt gì này nó đặc biệt đúng không Hoa thử cắt một nửa miếng nấm và ăn Đấy nữa hả? Em lấy luôn được không? Lấy nguyên cục, lấy nguyên cục được không? Em đi cắt thử Đây là nấm dành anh miêu tả cho em được không? Nấm này là nấm Yoshimoto đặc trưng của Nhật Và cái Đấy. giống này mình có được ờ, trồng tại Việt Nam Cái nấm này khi mình ăn nó đặc biệt nó ra một cái vị giống như vị sữa béo ấy. Rất là... Ừ. Wow. Ở trong nó là gì anh? ở trong là mình có xào cùng với một lớp khoa thế cái đỏ đỏ đỏ là cái hạt uh, uh, tiêu đỏ tiêu tứ xuyên đấy đấy hả tiêu tứ xuyên đấy hả không <laughs> cay gì á cay không cay nó chỉ có thau vị mình thôi ừ cái nấm này ăn nó đen béo ừ. <laughs> tôi tưởng là tưởng nó thịt bò tại sao xà điệp này của nhật luôn hốc cái đô luôn hay sao đúng rồi xà điệp hút cái đồ nhật ừ. cái hàu này hàu cũng hàu nhật luôn hàu nhật luôn ủa cái này là anh nhập trực tiếp ở nhật hết luôn hả dạ đúng rồi ổ này cái này sao tôm này sao cái tôm này thì à, lấy là tôm hùm Alaska tôm Alaska rồi mình làm thử xào điệp nhật thật sự là mình đi qua bên nhật mình rất là thích ăn à, cái gì con xào điệp này nè ủa xào điệp xem nó cái này nó màu đỏ cái này là gì ta cái này là cái cái à, lưỡi của nó à lưỡi đó hả giờ mình ăn mình mới thấy lưỡi xà điệp nữa bạn mình thường ăn là ta cắt lưỡi cũng không đúng không nhưng mà lưỡi ăn vẫn được đúng không? giống như con này không, không có này. À cái con này không có lưỡi các bạn, lần đầu tiên mình ăn sò điệp không cái đô này có cái lưỡi. <laughs> chấm miếng ờ, gì cái, Cái này ờ, mình không cần chấm cái gì cả, mình ăn thường là nó có sốt sẵn rồi. thử là mình phải nói ăn nhanh lên đỡ sợ nó sợ nó nguội caramel kêu qua cái gì á bạn kêu mình ăn ngồi ăn một hồi trong caramel ăn các bạn <laughs> này là mình ăn mình review với bạn xem đến nhà hàng có gì ngon hay hấp dẫn rồi sau đó tiếp theo caramel ăn đúng không anh có phải là em nhành ăn hết đúng không <laughs> kêu nóng là gì sao ăn cho hết của mình luôn một số cái món là đó là đặc trưng của nhà mình đấy là món ờ, bánh tuộc ướp chua bánh tuộc món này tuy nhiên thì đáng lẽ ra thì phải ăn trước cái món bò nhưng mà yeah. Dạ. bò trước rồi mình ăn thử lại cái này xem nó có fresh đây. là cái vị không đây là cái đũa đũa gì đũa sao để nhỏ vậy anh cái đũa là giống như kiểu người nhật họ ăn vậy hả đầu đũa rồi nó rất là nhỏ à nhỏ hơn là nó gắp các bạn đây là bằng gỗ nè đây là gọi là bạch tuộc nha à? bạch tuộc ờ, trực tiếp của bên ờ, nhật nhật luôn đúng không tại em hỏi biết đâu có, có nhập việt nam không <laughs> thường ăn này là uống với vàng trắng à ừ. ngon á cái vị fresh đó ăn mát mát lưỡi lắm á ừ. đậu chua à? thử có cái đặc biệt nhất của nhà mình là cái cà chua hốc cây đô á và thử miếng cà chua xem nó khác với cà chua thông thường ok vậy đúng không cà chua ăn chung với này á anh đúng cái này là gì chung với lại ờ, phô mai à, phô mai hả chưa được các tiêu ngồi nữa hả trời ơi con lên nữa rồi các bạn cái này vài ba kiểu luôn mà nó hơi ngọt nha cái này mình sẽ đều không biết mà cái này lên ờ, quát tiền mình không các bạn mình ghi ăn cái gì ờ, trong vòng 10 triệu không anh anh, lên như này quát rồi đó <laughs> ở lại nửa chiếc caramel <laughs> món này cho caramel vậy hả món này hả <laughs> đây là món gì anh cái này là tráng miệng hay là món này là honey caramel bird với lại ờ, nó là phô mai Calenberg cùng với lại ờ, mật ong ừ. món này ăn đến ờ, sáng miếng được không sáng được ăn miếng kèm với bánh mì Đây. nghĩa là bao nhiêu món đặc sản nhà hàng mình là, là, là lên hết rồi đúng không mình mở lại nữa đây được không Đấy các anh miêu tả lại giùm em cái này là, là sao cái này là cái gì cái này là phô mai Calenberg à, và kèm với lại uh, nước sông à mật ong ăn kèm với bánh mì khoan thử à. cái vị nó ra hơi nóng nha khoan rất là nóng á thấy còn ngọt là thấy thích nha cậu mình thảo ngọt mà Ủa mà ngon hả? Ăn muốn chịu nặng quá Món này là ờ, thường là ăn tráng miệng hay ăn đầu tiên hay là ăn khai bảy công thông thường đối với người Việt thì ăn chuối nó sẽ làm không ngọt nhưng mà người Nhật thì người ta lại thích ngọt cái này cái cái cục này cái gì ăn? đây là cái món à, bắp cải nướng sốt anchovy đây cái món mặc dù rất là là bình dân thôi nhưng mà khi mà đưa vào trong này một cái sốt anchovy ăn thì có vị rất là ngon để mình cắt cho coi cắt cái này đây ăn gì nó mà ăn gì đây là món này người Nhật hay ăn hả? Món này người Nhật thì hay dùng để nhậu á bò người Nhật nó nhậu à cái sốt này sốt gì anh? Sốt này nhà hàng mình gọi là sốt anchovy à. Cái này nó có tỏi Nó là sốt ờ, tỏi á Khoan à. thử miếng Thơm biết bạn Món này không có ở những cái chỗ khác đâu Không ở chỗ khác đúng không? Ừ. Và Nhật cũng không thấy luôn á Ra hàng ở đâu mới thấy trời Chắc là phải lên đây yeah, dạ, Phải lên ở ờ, nhà hàng gì tên gì? Ushina Ushina nó dạng ủa cái này anh hấp anh xào vậy cái này là mình uh, làm qua hai giai đoạn giai đầu tiên là mình hấp giai thứ hai là mình uh, nướng à trong hấp trong một nướng sau đó là mình sốt với lại cái sốt tỏi này nhưng cái này là món Việt Nam hay là món món này của Nhật không cái thú nào à, cái này là của Việt Nam <laughs> đúng vậy đây là gọi là salad hải sản nha các bạn đỡ con trộn lên không anh trộn lên để đến trộn cái trộn lên nha à, đó này có con hai con miệng <laughs> này là cái cái ngừ luôn anh đây là cá hồi cá hồi à, cá hồi cá hồi tôm vẹn ờ, và không thể thiếu là cái uh, ờ, cà chua bi uh, hokkaido hokkaido ăn thử xem mình lấy cho camera men ít ưu tiên phụ à đúng rồi cameraman <laughs> nãy giờ bây giờ chưa được ờ, ờ, cái gì ta cái này là sò lách bơ ờ. ở bên nhật người ta người ta rất là thích bơ nha à, cái gì trộn trộn bảy bơ luôn nha đây khoan thử luôn này ăn nhiều rau cho nó eo thì nó, nó cho dạo này à, mấy ông kêu tôi mặc vậy bụng bự biết <laughs> mình ăn thử cái con um, con hầu đi